Hello, xin chào anh chị em. Anh chị em có nghe rõ không ạ? Nếu anh chị em nghe rõ có thể comment số 1 đúng không ạ? Xin chào tất cả anh chị em có mặt trong buổi live stream hôm nay. Nếu anh chị em nghe rõ comment số 1. Xin chào bạn Hoàng Huân, bạn Đặng Sĩ Ái, Phạm Đinh Trường, Phạm Quang, Phương Duy, bạn Hoàng Tùng. Ok, xin cảm ơn bạn Phạm Đình Trường bạn Đinh Tùng bạn Nguyễn Cường bạn Trần Nam ồ oh, rất nhiều các bạn à, đang có mặt à, thì khi anh chị em đang có mặt ở đây thì à, cho Dũng một like đúng không ạ <clears throat> nếu anh chị em đang có mặt ở trên à, page thì cho Dũng một like để Dũng biết rằng là anh chị em đang thì, à, theo dõi và nhớ là trên YouTube thì cũng à, cho Dũng một like và chia sẻ cho Dũng cái video này cho nhiều người khác được biết bởi vì những cái video mà giúp phát có thể trong giờ giao dịch hoặc ngoài giờ giao dịch như này nó đều giúp cho chúng ta có một cái góc nhìn về đầu tư chứng khoán hệ thống DVD là hệ thống đầu tư thực chiến nên cái việc mà gì ạ à, khi mà chúng ta tham gia vào thị trường thì chúng ta sẽ thấy rằng là hiểu rõ được cái quá trình vận động của thị trường hiểu rõ quá trình vận động cổ phiếu hiểu rõ được cái chu kỳ của cổ phiếu là một trong những phần quan trọng để giúp chúng ta có thể đầu tư à, tốt hơn thị trường Xin chào bạn Luyện Phi bạn à, Minh Vũ bạn Dũng 123 Tuấn Anh Vũ Phương Chi Đặng à, Đại Đinh Văn Đại và rất nhiều anh chị em Thế thì um, chúng ta sẽ nói về câu chuyện của nhà đầu tư trong thời gian vừa qua thì bản thân uh, trong thời gian vừa qua uh, một là với cái việc biến động của thị trường có nhiều cái thông tin nó không rõ ràng như ở Fed thì luôn liên tục tăng lãi suất nên việc mà để tham gia vào thị trường trong một cái chu kỳ nó không rõ ràng thì Dũng đứng ngoài à, Dũng cũng biết rằng nhiều anh chị em cũng rất là sốt ruột khi mà thị trường uh, nó tăng trong hàng hàng à, tháng vừa qua thì chúng ta đứng ngoài và chúng ta không có lợi nhuận hoặc là chúng ta khi mà tham gia vào ở giai đoạn cuối của thị trường thì chúng ta bị mất tiền hoặc là chúng ta cảm giác lo lắng sợ hãi thì đây là tình trạng chung của tất cả mọi người ở đây thì bao giờ thị trường sập ok à, là đặng văn bình thế thì ờ, ở đây chúng ta sẽ hiểu đơn giản là à, khi mà chúng ta tham gia thị trường thì thị trường nó có hàng trăm cổ phiếu hàng nghìn cổ phiếu và chúng ta biết rằng là sẽ có những cổ phiếu tăng và có những cổ phiếu thậm chí là giảm rất mạnh nên để tìm ra được những cổ phiếu mà đầu tiên chúng ta cần phải thấy rằng là nó an toàn cho chúng ta cái quan trọng đầu tiên là nó an toàn cho chúng ta cái thứ hai nữa là gì ạ nó phải có lợi nhuận tại vì chúng ta đầu tư mà không có lợi nhuận thì cái việc mà gì ạ rõ ràng là khi thị trường lên chúng ta không kiếm được lợi nhuận như khi thị trường xuống là chúng ta sẽ uh, bị giảm cổ phiếu chúng ta giảm và thậm chí là chúng ta giảm rất sâu nên lên thì chúng ta được gì ạ năm phần trăm nhưng xuống là chúng ta mất rất nhiều phần trăm đấy là cái cái nguyên nhân chủ yếu khi mà chúng ta không lựa chọn được cổ phiếu bản thân Dũng thì trước khi giao dịch trước đây cũng tương tự như các bạn đó là sau mỗi chu kỳ giao dịch thì mình cũng kiếm được khoảng độ 10 20 phần trăm lợi nhuận sau đó thì mình tiếp tục gì ạ mua cổ phiếu vào và sử dụng margin cao hơn và sau đó cái việc mà thị trường điều chỉnh giảm dẫn đến là mình bị thua lỗ thế để chúng ta đầu tư mà có kết quả cũng như là hiểu sâu về thị trường thì trong mỗi chương trình trong thời gian tới Dũng sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái cách để chúng ta nhìn rõ hơn về cái xu hướng thị trường nhìn rõ hơn về các kịch bản thị trường thế thì câu hỏi đặt ra đầu tiên này bao anh chị em là đã, à, biết đến Dũng qua kênh YouTube có thể comment số 1 không ạ nếu anh chị em biết đến Dũng qua kênh YouTube thì có thể comment số 1 và ai đã biết Dũng qua khoảng 6 tháng thì comment số 2 nếu 1 2 để chúng ta có thể giao lưu nhau xem là chúng ta đã biết còn nếu anh chị em nào mới biết có thể mùa trong khoảng 1 2 tuần hoặc là đã gì ạ à? lần đầu tiên biết Dũng thì có thể comment số 3 tức là ở đây chúng ta sẽ có khoảng thời gian để chúng ta trải nghiệm thị trường thế câu chuyện ở đây là câu hỏi đặt ra là gì ạ câu hỏi đặt ra là nếu chị em biết cái hệ thống một cái phương pháp đầu tư đầu tiên là gì ạ nó phải gì ạ có lợi nhuận quan trọng là đầu tiên nó phải có lợi nhuận cái điều thứ hai nó phải tạo ra sự an toàn à, lợi nhuận mà không có sự an toàn thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy được là đầu tư nó sẽ rủi ro rất là lớn bởi vì có ở những cái giai đoạn đầu khi mà Dũng tham gia vào thị trường thì uh, nó lãi rất lớn có lãi đến bốn năm trăm phần trăm nhưng sau khi kết thúc chu kỳ thì âm ngược lại thì không biết bao anh chị em đã từng bị lãi có thể là ba bốn trăm phần trăm xong bị âm ngược lại có thể comment số 4 các bạn ạ tức là khi mà lãi uh, rất là cao như này đúng không cao như này nhưng khi mà thị trường giảm chúng ta lại âm ngược lại chứ không phải là có lợi nhuận thì Dũng đã trải qua giai đoạn mà đã bị thua lỗ rất là nặng khi mà mình không hiểu rõ về cái chu kỳ thị trường nên chính vì vậy thì việc mà hiểu rõ được cái sự vận động của thị trường và chu kỳ thị trường nên trong thời gian vừa qua thì việc để giữ tiền đầu tiên là giữ tiền là cái quan trọng hơn thì việc mà chúng ta xông lên thị trường để chúng ta đầu tư tiếp tục xông lên tiếp tục xông lên trong quá trình đầu tư nên chính vậy thì cái hệ thống phương pháp đầu tư của Dũng thì để cho anh chị em hiểu rõ hơn về phương pháp cái điều đầu tiên này các bạn sẽ lưu ý cái này có bao anh chị em đã từng thấy Dũng là khi thị trường sideways mà không có xu hướng thì hệ thống của Dũng đã là một trong những hệ thống mà đã giúp cho rất nhiều người có lợi nhuận nhiều người có lợi nhuận bạn thậm chí lợi nhuận cao nếu anh chị em đã biết điều này có thể comment số 6 đúng không ạ tức là khi thị trường sideways đi ngang này và phần lớn nhà đầu tư không có lợi nhuận nhưng tuy nhiên thì gì ạ một số anh chị em đã hiểu rõ về cái phương thức như này tí nữa Dũng sẽ chia sẻ lý do tại sao nhưng nếu anh chị em biết thì comment số 6 Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta để cho nó nhìn cách Dũng làm và các bạn có thể thấy được để các bạn làm theo tại vì bây giờ chúng ta thấy là trên thị trường có rất nhiều các thông tin khác nhau rất nhiều các thông tin mà chúng ta không hiểu rõ về cái quá trình vận động cổ phiếu nên khi mà dù có thể chia sẻ cho các bạn cái cổ phiếu đó nhưng vì chúng ta không hiểu rõ vận động của nó nên chúng ta mua vào anh em mua vào giả sử một lý do nào đó Dũng không có mặt trên thị trường không chia sẻ cho chúng ta thì dẫn đến cổ phiếu đó một lý do nào đó nó bị điều chỉnh chúng ta không thoát ra được hoặc là chúng ta không có cái phản ứng trong quá trình chịu điều chỉnh dẫn đến chúng ta bị mất tiền chúng ta lấy một ví dụ để cho các anh chị em có thể nhớ được cái đoạn này tức là lúc mà thị trường cái giai đoạn mà thị trường nó giảm rất là mạnh nếu anh chị em có nhớ giai đoạn này không đây là một cái giai đoạn mà thị trường lúc này nó đang đi xoay quay như này anh chị em có nhớ cái giai đoạn này thị trường không anh chị em có nhớ ở giai đoạn này thị trường thì có phải là giai đoạn này khi mà đầu tiên thị trường điều chỉnh và những anh chị em mà đã đầu tư theo cái hệ thống của Dũng ở đoạn này thì chúng ta có nhớ những cái cổ phiếu chúng ta nhớ những cổ phiếu ở đoạn này anh chị em có nhớ cổ phiếu nào không ạ đoạn này chúng ta nhớ những cổ phiếu nó đã giúp cho chúng ta có khoản lợi nhuận khá là tốt khi mà thị trường một là gì sau quá trình giảm rất mạnh chúng ta nhìn thấy những đợt giảm rất mạnh và có nhịp hồi và tạo ra quá trình sideways ở đây anh chị em có nhớ đợt này không ạ thế thì rõ ràng là sau một chu kỳ như này chúng ta thoát ra <clears throat> khỏi thị trường nhưng quan trọng là chúng ta biết là thị trường nó còn tiếp tục tạo ra trend mới hay không tạo ra xu hướng hay không nhà mình có nhớ cái cổ phiếu nào những nhóm cổ phiếu nào mà chúng ta đã kiếm được lợi nhuận trong đợt này không ạ một là chúng ta có Techcombank đúng không ạ chúng ta có những cổ phiếu như Techcombank ở giai đoạn này chúng ta thấy là nó đã tạo ra một xu hướng rất là tốt và đặc biệt là những cái đợt điểm này chúng ta có lợi nhuận tuy nhiên một cái cổ phiếu mà không biết là anh chị em có nhớ không đó là những cổ phiếu như là KBC thị trường thì nó gì ạ à, KDC thị trường thì nó giảm những cái cổ phiếu thì nó tạo ra chúng ta lợi khoản lợi nhuận khá là tốt trong khi thị trường giảm hoặc là chúng ta nhìn thấy cổ phiếu khác là cổ phiếu gì ạ DGC mà nếu cùng thời điểm đó thì anh chị em nhớ là thị trường nó giảm rất mạnh trong đó DGC nó đã giúp cho chúng ta một khoản lợi nhuận khá là tốt khi mà nếu anh chị em để ý một chút thì rõ ràng ở cái việc mà thị trường sideways các cổ phiếu biến động như này chúng ta đã kiếm khoảng lợi nhuận khá là tốt nếu anh chị em nhớ cái cái cái vùng này đã từng trải qua đoạn này có thể comment uh, comment số 5 đúng không ạ nếu chúng ta đã từng học đã từng trải qua đoạn này để chúng ta comment số 5 tại sao chúng ta lại nói về cái điều này câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại nói về cái điều này khi mà chúng ta cần phải nói để chúng ta hiểu và chúng ta biết được cái cái quá trình dũng phân tích thì chúng ta mới gì ạ chúng ta mới hiểu rõ và có niềm tin vào vì khi đó chúng ta mới tham gia giao dịch và khi chúng ta tham gia giao dịch thì chúng ta mới gì ạ có kết quả còn nếu chúng ta không hiểu sau đó cổ phiếu lên rất mạnh rồi cổ phiếu tăng rất là cao rồi chúng ta mua vào chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro vậy nếu anh chị em nhớ thì có thể comment số 5 ạ nhớ đây là những kịch bản mà thực tế Dũng đã chia sẻ trước vậy chẳng hạn như là hôm nay nếu anh chị em đầu tư thì anh chị em đầu tư cổ phiếu nào nếu giả sử hôm nay anh chị em đầu tư trong kịch bản mà anh chị em đã từng dũng phân tích thì anh chị em sẽ đầu tư cổ phiếu nào nếu hôm nay nhá tức là thị trường cực kỳ dũng có nói là thị trường rủi ro rủi ro nhưng nếu trong trường hợp mà anh chị em mà đầu tư theo cái phương pháp mà dũng chia sẻ thì anh chị em đầu tư cổ phiếu nào thế thì bao bao nhiêu anh chị em đã hiểu rằng là chỉ khi chúng ta hiểu được cái cổ phiếu thì chúng ta mới mua đúng không à xử đây một số anh chị em bảo là việt Vietcombank Đấy, một số anh em thế mà lý do tại sao chúng ta phải phân tích để à, xu hướng như nào để uh, tại sao lại đầu tư công banh nếu mà anh chị em đã ở hôm trước thì Dũng bảo là thị trường nó rủi ro chúng ta không nên đầu tư thì đây chính là cái gì ạ cái cốt lõi trong cái uh, buổi hôm nay thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại này đã có rất nhiều người <clears throat> dù là thị trường có thể sideways biến động đi ngang nhưng cái tỷ lệ lợi nhuận trong đầu tư vẫn ở mức cao với chiến lược của mình thì dù là thị trường có xấu đến mấy thì mỗi một năm để đạt được ít nhất được 50 phần trăm lợi nhuận ít nhất các bạn nhé ít nhất dù thị trường có xấu đến mấy thì ít nhất một năm đạt 50 phần trăm lợi nhuận đó là một cái gì ạ cái mục tiêu không phải là mục tiêu xa vời kể cả thị trường năm nay nên việc mà gì ạ à, Dũng làm sao để từ đầu năm đến bây giờ đạt một cái lợi nhuận cũng không phải là, là tôi thì bây giờ để làm sao để củng cố giữ được cái lợi nhuận và tiếp tục từ bây cuối năm có khoảng lợi nhuận khá là tốt nữa thì đây là chiến lược mà Dũng muốn gửi cho anh chị em cái cách thức mà Dũng đã giao dịch ứng dụng trong đầu năm vừa qua thế này chúng ta sẽ điểm danh về những cái cổ phiếu mà Dũng đã mua từ đầu năm vừa qua khi mà nó thị trường nó có độ an toàn tại thì những cái thời điểm mà Dũng thấy rằng kể cả những lúc mà thị trường xấu nhất nhá, anh chị em nhớ là lúc thị trường xấu Dũng vẫn cứ mua và đây là cái cách thức đầu tiên các bạn có nhớ là giai đoạn đầu Dũng có nói cổ phiếu nào mà các bạn thấy rằng là các bạn mua các bạn vẫn có lợi nhuận đúng không ạ cổ phiếu đầu tiên ở giai đoạn thị trường xấu nhá nó chuẩn bị gãy rồi Dũng vẫn nói là xấu thế anh chị em có nhớ cái cổ phiếu này lúc thị trường nó đang ở giai đoạn xấu không ạ đó giai đoạn chúng ta để ý một chút là lúc này là lúc mà thị trường đang ở giai đoạn rất là chúng ta lấy một cái biểu đồ lấy cái biểu đồ có cả cái biểu đồ về thị trường chung thì chúng ta sẽ nhìn ra được cái để chúng ta đoán được thị trường ở giai đoạn xấu này nó sẽ như thế nào tại vì chúng ta cần phải nắm rõ được nó thì chúng ta mới hiểu được là tại sao nó lại như vậy mà chúng ta vẫn đầu tư nên khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ có cái góc nhìn rất là uh, không rõ ràng và khi cái góc nhìn không rõ ràng thì dẫn đến việc chúng ta một là không hiểu về nó hai là chúng ta sẽ đầu tư anh chị em nhìn này đoạn này này anh em nhớ đoạn này không ạ cái đoạn này thì nếu anh chị em xem theo dõi trên kênh của đi đi thì anh chị em thấy làm gì ạ Dũng yêu cầu là gì ạ chúng ta nên thận trọng ở giai đoạn này đúng không nếu anh chị em không nắm rõ được thì thực sự là phải thận trọng bởi vì không may nó rơi xuống và chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ bị lỗ rất là nặng nên ở đây chúng ta rất là với việc cổ phiếu tích lũy rũ lần rất nhiều lần như này thì cái việc mà lựa chọn cái cổ phiếu mua điểm này thì các bạn thấy là độ chắc chắn độ an toàn rất là cao dù là thị trường có những cái độ rủi ro rất là cao sau khi mà cái vùng này nó diễn ra ở cái đoạn cuối của chu kỳ thì các bạn cũng thấy rằng là Dũng đã yêu cầu mọi người thoát ra khi mà một lần biến động lớn trên cái à, một cổ phiếu mà tạo ra biến động lớn thì chúng ta cần phải thoát ra lấy cổ phiếu đầu tiên nếu các bạn nào để ý cổ phiếu thứ hai chúng ta cũng có thể nhìn vào giai đoạn này đó là cổ phiếu PVS nếu các bạn nào ở giai đoạn đầu tiên nhé bạn thấy là PVS bởi vì cái cổ phiếu này nó đã có một cái giai đoạn nếu chị em nào hiểu về về đầu tư cổ phiếu thì chúng ta thấy là nó đang biến động trong một cái biên độ thu hẹp thì đầu tư ở cái nhịp này thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ lợi nhuận 2 đến 30 phần trăm là nó nằm trong tầm tay chúng ta và tiếp theo chúng ta biết là lúc mà thị trường ở giai đoạn xấu nhất anh chị em có nhớ không? giai đoạn thị trường rất là xấu đấy ạ anh chị em ai đã nhìn thấy giai đoạn thị trường này rất là xấu ở giai đoạn này nếu anh chị em có theo dõi livestream của Dũng là ở giai đoạn rất là xấu đấy ạ cực kỳ xấu thị trường này thì Dũng có chia sẻ chúng ta là chúng ta vẫn có thể đợi và mua được cổ phiếu nếu anh chị em có nhớ được cái của comment số 1 vẫn là cổ phiếu PVS này nếu anh chị em nhớ tại sao chúng ta phải ôn lại cái này bởi vì chúng ta hiểu cái cách vận động của nó cách hiểu cách vận động cái chu kỳ của nó thì chúng ta mua nó mới có độ an toàn thị trường nó rất là xấu xấu trên tổng thể nhưng cái việc mà chúng ta lựa chọn được cái cổ phiếu việc của chúng ta nắm rõ được cái cổ phiếu thì lúc này chúng ta mới có được cái khả năng chiến thắng cao thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy là cái thị trường đây là cái bài học đầu tiên trong cái việc thị trường sideways hoặc là thị trường đi xuống cái bài học đầu tiên các bạn có thể học được chúng ta đang ôn lại một là thị trường vẫn tiếp tục gãy đáy tiếp tục gãy đáy và gãy đáy đi xuống trong khi đó trong khi đó cái cổ phiếu này nó gì ạ à? đầu tiên là test lần thứ nhất giảm rất mạnh lần thứ hai nó cũng giảm xuống nhưng thị trường giảm sâu hơn nó test lần thứ hai và lần thứ ba đấy là lúc lên Dũng lên tàu và khi mà Dũng lên tàu ở vùng 22 này thì các bạn điều gì diễn ra nếu mà lãi khoảng độ lên đến vùng 33 vùng này nếu anh chị em đều để ý thì Dũng có chia sẻ là bán bán và bán nếu anh chị em là nhớ cái vùng này Dũng có chia sẻ là bán là bán bao chị em nhớ rằng là khi mà Dũng chia sẻ cái vùng mà mua này và Dũng yêu cầu các bạn cần phải bán bởi vì phía trên này là vùng kháng cự rất mạnh thứ hai là cổ phiếu bắt đầu có sự dao động nếu anh chị em nhớ comment số 2 ạ tại sao lại phải nói điều này câu chuyện ở đây các bạn phải hiểu đơn giản là những cái việc mà Dũng chia sẻ ở đây nó là những cái việc mà nó đã xảy ra và Dũng đã update trên thị trường update trên thị trường để các bạn có thể có một cái niềm tin đầu tiên trong cái việc mà đầu tư nhỏ nhất các bạn chỉ đầu tư nhỏ thôi ạ tại vì bây giờ các bạn đầu tư lớn các bạn chưa tin thì các bạn sẽ có thể gặp những rủi ro nhất định nên đầu tiên là các bạn cần phải củng cố cái niềm tin của mình bằng cách là gì ạ thấu hiểu cái phương pháp thế thì cái cách thấu hiểu đơn giản là thị trường giảm rất là mạnh khi thị trường giảm rất mạnh mà cổ phiếu không giảm tức là nó khỏe hơn thị trường nó khỏe hơn thị trường <clears throat> khi thị trường khỏe hơn thị trường thì cái việc mà nó xác nhận điểm mua chúng ta mua ok chưa ạ và thị trường có thể là tiếp tục giảm tiếp hoặc tiếp tục hồi nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là rõ ra một cổ phiếu khỏe hơn thị trường thì thị trường giảm nữa nó à, nó cho chúng ta độ an toàn không ạ cổ phiếu khỏe hơn thị trường bằng cách rằng là khi thị trường giảm giảm giảm thì cổ phiếu chúng ta không những không giảm và nó có xu hướng tăng vậy bao nhiêu anh chị em đã học được cái bài học đầu tiên là thị trường giảm thị trường giảm thị trường giảm cổ phiếu chúng ta không giảm và nó bắt đầu cho chúng ta một xu hướng đi ngược với những điều kiện là test lần thứ nhất đây lần thứ nhất này là nó sẽ giảm lần thứ hai nó giảm nhưng nó không có sự bán tháo lần thứ ba nó giảm và nó đã có một cái quá trình đỡ cổ phiếu rất là lớn đây thì những cái nhịp mua ở đây đó là sự an toàn một cách gì ạ cái tỷ lệ an toàn rất là cao và để đạt được cái lợi nhuận hai ba mươi phần trăm nó thì ạ thực sự là đơn giản với chúng ta hello và anh chị em đã học được cái bài học tuyệt vời này và nếu chúng ta học ở ngoài kia chúng ta cứ phân tích kỹ thuật theo kiểu như là đường MACD mà không hiểu rõ hành vi của thị trường thì dẫn đến là chúng ta có thể gặp rủi ro rất là rủi ro trong quá trình đầu tư vậy với chiến lược này với chiến lược này thì anh chị em muốn Dũng hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta nhìn về cái thị trường trong thời điểm này không nếu anh chị em có thì có thể like Dũng một like và gì à, cho Dũng comment cho Dũng được không ạ nếu anh chị em học được thì có thể comment cái tại sao mình vẫn có thể kiếm được 50 100 phần trăm kể cả khi thị trường giảm đây là chiến lược được update được gì ạ à? được chia sẻ update được chia sẻ đúng không vậy câu hỏi là ra nhá nếu tối hôm qua tối hôm qua các bạn có xem livestream không ạ tối hôm qua các bạn có like xem livestream không ạ thế thì về cơ bản là Dũng đưa ra kịch bản là thị trường gì ạ à? có thể điều chỉnh đúng không về cơ bản Dũng vẫn đang dự đoán thì điều chỉnh nhưng các bạn có thấy Dũng đang chia sẻ có nhóm cái cổ phiếu nào trong rất nhiều cổ phiếu trong rất nhiều cổ phiếu Dũng có chia sẻ một cái cổ phiếu để các bạn thấy rằng là nó đang khỏe hơn mạnh hơn thị trường các bạn có thể comment không ạ anh chị em nhớ là xem livestream nhá anh chị em hôm qua xem livestream anh chị em có thể comment như này không ạ vì chúng ta không muốn học kiến thức chúng ta không nắm rõ được cái quy trình không nắm rõ được cái cái cái cái vận động của cổ phiếu nên khi mà chúng ta chỉ muốn hỏi là cổ phiếu nào tốt cổ phiếu nào không tốt ạ à? chúng ta có thể chia sẻ một cái cổ phiếu mà hôm qua trong một loạt cổ phiếu Dũng chỉ nhắc một cái cổ phiếu đó anh chị em nhớ không ạ ai nhớ ai nhớ nếu anh chị em nhớ tại vì rõ ràng là tại sao có hàng nghìn cổ phiếu Dũng không chia sẻ Dũng nhắc một cổ phiếu đấy chúng ta không nói về trong nhóm anh chị em nhớ trong cái buổi livestream hôm qua trong buổi livestream hôm qua thế thì ở đây chúng ta thấy là đây là một cái... khi mà thị trường chúng ta nhìn đây là một cái quá trình mình đi lên như này anh chị em đến quá trình đi lên như này đây là những cái quá trình đây là quá trình tích lũy trong một xu đi lên anh chị em mình có nhìn thấy không ạ đây là một quá trình tích lũy trong một xuống đi lên một số trường hợp thì nó giảm rất mạnh và chúng ta nhìn thấy tất cả những cái đoạn cuối của một cái trình đi lên này mua này đoạn cuối của một cái trình đi lên này đoạn cuối của một cái trình vượt thoát này đoạn cuối của một trình tạo ra xu hướng này nó có cái điều gì ạ chúng ta phải nhìn ra được điều này chúng ta cần phải nhận ra điều này có phải là khi mà chúng ta thấy là một cái quá trình điều chỉnh mạnh của thị trường cổ phiếu nó rơi thì anh chị em để ý một chút cái đoạn này thì đoạn này dao động rất lớn nó biến động rất lớn nếu chúng ta mua ở giai đoạn biến động lớn thì thường là chúng ta sẽ gì ạ à? gặp rủi ro bởi vì cổ phiếu điều chỉnh nếu chúng ta mua ở trên thị trường mà thị trường nó dao động lớn ở đây đúng không chúng ta nhìn thấy điều chỉnh ra lớn thì nó sẽ điều chỉnh nên cái bài học đầu tiên anh chị em nhớ là sự điều chỉnh ở đây thị trường có thể điều chỉnh nếu dao động lớn thị trường có thể điều chỉnh nếu dao động lớn trừ khi đây chúng ta nền giá siết chặt chúng ta nhớ một cái từ từ này nền giá siết chặt tương tự như vậy nếu một cái giai đoạn này anh chị em thấy là một cổ phiếu mà tích lũy đi lên phía trên nếu nó dao động lớn khi dao động lớn thì dù nó có kéo lên thì nó vẫn giải vỉa một lần nào đó nó phần phải gãy đấy chúng ta gọi là gãy tất cả vùng hỗ trợ đây là vùng hỗ trợ và nếu chúng ta mua thường thì chúng ta bán hết ở vùng hỗ trợ này nên đây là cách mà chúng ta gì ạ cách mà chúng ta vẫn bán và chúng ta mất cổ phiếu vậy nếu mà gãy cái vùng hỗ trợ chúng ta bán không theo các bạn nếu cổ phiếu mà gãy vùng hỗ trợ thì chúng ta bán không anh chị em comment ạ à? nếu trong trường hợp mà thị trường gãy vùng hỗ trợ chúng ta bán không bán không câu chuyện đó là nếu cổ phiếu mà đi ngang bị thua lỗ gãy vùng hỗ trợ chúng ta bán không nào như mình có bán ok vậy khi mà bán xong thì điều gì diễn ra bán xong mà cổ phiếu quay trở lại lên thì chúng ta làm gì ạ đây là bí mật khi mà cổ phiếu nếu chúng ta mua sớm đây một lý do nào đó cổ phiếu bị gãy chúng ta bán thì quan trọng là khi mà bán xong thì cổ phiếu quay trở lại thì chúng ta mua mạnh đây là bí mật bí mật thế thì câu chuyện ở đây là phần lớn mọi người gặp cái cổ phiếu khi mà nó giảm điều chỉnh xuống như này thì mọi người không bán vì chúng ta không bán nên cổ phiếu có thể bị giảm sâu và chúng ta bị thua lỗ rất nặng bị thua lỗ rất nặng trong quá trình quá trình giảm này nhưng khi mà cổ phiếu bị rũ bỏ trên vùng này chúng ta tạm thời bán ra gãy vùng hỗ trợ thì bạn phải bán ra nhưng khi nó gãy vùng hỗ trợ bán ra và cổ phiếu quay trở lại tăng thì lúc này chúng ta mua lại thì lúc đấy chúng ta chúng ta vừa bán ra mua lại thì ở ngoài kia chúng ta sẽ nhận thấy gì ạ nếu mà chúng ta vừa bán ra chúng ta mua lại thì ngoài kia chúng ta sẽ nhận thấy điều gì diễn ra ở à, hôm qua dũng bảo các bạn bán ra sau đó hôm nay dũng bảo các bạn mua lại thì điều gì diễn ra chúng ta phải hiểu cái điều này nếu anh chị em không hiểu cái bản chất của cái cổ phiếu không hiểu bản chất của gì ạ à, cái vận động cổ phiếu thì điều gì diễn ra một là không dám mua những cái việc mà cái nhà đầu tư ở bên ngoài họ sẽ lấy chúng ta gì ạ à? một là gì ạ à? chúng ta không đo lường được tại sao chúng ta mua chúng ta không dám mua đúng không chúng ta không dám mua hoặc là nếu chúng ta không hiểu cái điều này chúng ta làm gì ạ à? nếu chúng ta không hiểu điều này chúng ta làm gì ạ à? chúng ta sẽ có những cái gì ạ à? một là chúng ta tâm lý sợ hãi nhưng cái quan trọng nhất nó tạo ra một cái đà mô đúng không chúng ta sẽ có những câu nói nó phản cảm đúng không anh chị em có đồng ý không ạ anh chị em có đồng ý không ạ tức là nếu anh chị em không hiểu cái việc mà Dũng đưa ra cái chiến lược như này thì chúng ta sẽ chửi đúng không chúng ta sẽ có những lời phản cảm ở trên cái kênh đặc biệt là những cái kiến thức mà Dũng chia sẻ đây nó là những kiến thức mà thực chiến các bạn đầu tư làm theo đúng cái này Dũng chia sẻ trên kênh YouTube thôi thì để đảm bảo cho một năm chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận 50 phần trăm nó thực sự là đơn giản và anh chị em thấy điều này có thể comment số 1 không ạ tại sao Dũng muốn nói điều này năm 2000 lúc mà thị trường đang ở Dũng nhớ cái giai đoạn nào đó ở giai đoạn cách đây năm mình 20 gì đó lúc thị trường đang rất là khó khăn thì Dũng bảo là tôi kiếm ít nhất là 50 phần trăm lợi nhuận thế thì một ai đó nói rằng là tất cả thị trường đang lỗ mà ông nói như vậy là khoác lác như thực tế gì ạ cuối năm con số đấy nó hơn rất nhiều nhiều lần nó rất nhiều lần so với con số đó thì câu chuyện ở đây là gì ạ chúng ta cần phải hiểu rõ được chúng ta đầu tư như nào cho nó an toàn bởi vì các bạn biết là mồ hôi công sức tiền của của gia đình chúng ta chúng ta bỏ vào chúng ta đầu tư nhưng sau đó nó không có kết quả làm bao nhiêu năm để trả nợ rất nhiều năm để trả nợ nên cái việc mà chúng ta cần phải hiểu rõ hệ thống thì các bạn đầu tư các bạn mới an toàn Dũng Cơ chia sẻ các bạn đây là cách để Dũng xác định xu hướng khi nó rũ bỏ tức ở đây chúng ta có hai kịch bản nếu nó bị gãy toàn bộ cái vùng này này cái vùng hỗ trợ này thì có thể đi xuống rất là sâu nên chúng ta tạm thời cắt lót đã nhưng khi nó gãy toàn bộ xu hướng này mà nó không có sự bán tháo mà nó tăng mạnh thì đây chính là giai đoạn tăng mạnh cổ phiếu để anh chị em hiểu cho hiểu cái kịch bản này comment cho dấu số 2 đúng không ạ tức là sau khi bị gãy rũ bỏ rất là mạnh đây rũ hết các nhà đầu tư yếu phía kép kẹt ở đây mà nó tăng mạnh thì đây là cơ hội chúng ta còn việc cắt lót thì vẫn phải cắt lót nhưng nếu nó rũ bỏ xong nó tăng thì chúng ta phải mua mạnh ví dụ dũng cho một cái chúng ta một cái câu chuyện mà cách đây năm ngoái dũng bị một cái chị học viên chị cũng bắt đèn cho cái việc mà chị học nhưng chị không thực hành chị này là chị đầu tư cổ phiếu ctg ctr anh chị em có nhớ cổ phiếu này không ạ bao anh chị em nhớ cái cổ phiếu này comment cho dũng số 10 được không ạ đây là cổ phiếu mà dũng chia sẻ đây là kịch bản mà Dũng vừa chia sẻ anh chị em đây là bao nhiêu em có nhớ cái cổ phiếu này Dũng có để chúng ta là mua cổ phiếu này thời điểm này. Có nhớ không ạ? Hello. <clears throat> có nhớ thì comment số 10. Anh chị em nếu nhớ thì comment số 10. Thế cái cổ phiếu này khi mà nó tạo ra nền tích lũy nhưng vì cái số lượng đây nó vẫn còn lớn số lượng này nên cổ phiếu này nó có điểm mua nhưng một lý do nào đó nó cần phải rút bỏ thị trường xấu rút bỏ thế thì tại sao nó rút bỏ mình mua ở đây mình rũ bỏ mình lại gì ạ không mua thêm với các bạn nếu chúng ta mua thêm trong trường hợp 10 lần đúng ở đây 10 lần chúng ta đúng nhá anh chị em nhá 10 lần chúng ta đúng nhưng một lần nó sai thì chúng ta sẽ gì ạ cháy tài khoản hello nếu anh chị em nhớ là, là nếu mà chúng ta không cắt lót ở đây dù là thị trường nó gặp vùng hỗ trợ 10 lần nó đúng mà chúng ta không bán thì chúng ta dẫn đến có thể bị cháy tài khoản comment hãy nhớ điều này hãy comment số 5 nhớ cái điều này con số 5 tức là trong trường hợp mua ở đây mà bị gãy bị gãy thì dẫn đến chúng ta phải bán có thể bán 1 phần hai trước đúng không bán 1 phần hai trước sau đó giảm 4 phần trăm chúng ta phải bán rồi và 8 phần trăm chúng ta bán nốt để chúng ta thoát ra khỏi vị thế bởi tránh tình trạng nó rơi mạnh hơn tránh tình trạng mạnh hơn nhưng tuy nhiên thì sau khi nó tích lũy trở lại chúng ta sẽ mua và mua lúc này là mua số lượng lớn hay nhỏ ạ các chị em nếu lúc này chúng ta mua số lượng lớn hay nhỏ nào lúc này chúng ta có thể quay trở lại mua cái vị thế này hết vị thế này thậm chí là mua vị thế cao hơn vậy tại sao chúng ta mua cao hơn cái vị thế này nào mua cao hơn vị thế này vừa rồi chúng ta bán cổ phiếu ở vị thế này chúng ta vừa bán xong lại mua một cái cổ phiếu giá cao hơn thì theo các bạn nó rủi ro hay là không rủi ro theo các bạn là nó rủi ro không rủi ro thì lúc này này trong trường hợp cổ phiếu đã rũ rồi thì lúc này cái tỷ lệ rủi ro rất là thấp đấy là cái bài toán mà chúng ta cần phải hiểu rõ bài toán mà chúng ta cần phải nắm rõ được hello anh chị em có hiểu đây là cái bài toán mà nếu chúng ta không nắm rõ được bài toán này thì chúng ta sẽ thấy là mãi mãi chờ nhà đầu tư không hiệu quả và đây chính là cái cách mà Dũng đã mua cổ phiếu đêm anh chị em có nhớ cổ phiếu này không ạ nhà mình có ai nhớ cổ phiếu này không ạ nó bị rũ và chúng ta đã mua một lượng lớn ở đây không ạ đấy là cách an toàn nhất nếu anh chị em hiểu điều này cho Dũng comment số 100 đi ạ à. 100 để chúng ta phải nhớ tại vì Dũng luôn luôn nói cái kịch bản như này để chúng ta phải hiểu rõ về các kịch bản trong quá trình đầu tư chứ không chúng ta không đầu tư mang tính chất là theo cảm tính ngoài kia thì có rất nhiều thông tin và chúng ta sẽ còn rất nhiều kịch bản khác nữa nhưng mỗi một kịch bản này chúng ta cần phải nắm rõ được để chúng ta đầu tư thành công hơn câu chuyện đây đây là câu chuyện vậy nếu bây giờ chúng ta đầu tư và chúng ta không biết cái xu hướng không biết rõ là cổ phiếu đang nằm ở đâu thì dẫn đến một tình trạng là gì ạ chúng ta đầu tư không có kết quả sẽ có một cái cái cái tiếng nói nhỏ ở trong này này bây giờ phân tích tại sao lại phân tích toàn bộ những cái gì nó quá khứ diễn ra nó phân tích rồi mà tại sao không phân tích tương lai chúng ta phải hiểu là tại sao chúng ta phân tích về quá khứ mà chúng ta không phân tích tương lai thực tế thì có một câu nói của ông O'Neill ông có nói như này đầu tư chứng khoán là gì ạ bạn cần phải phân tích rõ vào thời điểm hiện tại và quá khứ gần đây nhất cái thời điểm hiện tại này bạn phải phân tích rõ và cái quá khứ gần đây nhất bạn phân tích được tại sao như vậy anh chị em tại sao nó lại như vậy chúng ta cần phải nắm rõ tại sao như vậy phải nắm rõ được tại sao như vậy thì chúng ta mới phân tích được cái cổ phiếu trong thời gian tới nó như thế nào trong quá trình phân tích thì à, bình thường trong cái chương trình đào tạo của Dũng thì Dũng sẽ phân tích một cổ phiếu phân tích theo cái hướng như này nhưng ở đây thì nó không có đủ thời gian nên Dũng thường phân tích kỹ thuật nhiều hơn đầu tiên là chúng ta phân tích về xu hướng bước đầu tiên là chúng ta phân tích về xu hướng bước thứ hai là chúng ta phân tích về chất xúc tác tức là yếu tố cơ bản tác động cổ phiếu bước thứ ba Dũng sẽ phân tích bằng dòng tiền lớn tham gia vào hay không bước ba là bước quan trọng nhất và khi có dòng tiền lớn tham gia vào hay không thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta có nên mua hay không thì bây giờ chúng ta hiểu đơn giản là một số bạn là à, phương án xử lý ở đây là tích lũy thế thì cổ phiếu nó lên được các bạn cổ phiếu nó lên được thì nó phải là được tích lũy nhà cái họ sẽ mua nhà cái họ mua đây là nhà cái họ mua khi nhà cái họ mua tức là cái cái nhà tạo lập họ mua nếu chúng ta nhìn biết là nhà tạo lập họ mua thì chúng ta mua theo xu hướng của nhà tạo lập nó sẽ thành công còn nếu mà chúng ta nhìn thấy nhà tạo lập họ đang bán ra ở đấy rất lớn thì chúng ta cần phải bán cổ phiếu khi nhà tạo lập đang bán ra bởi vì nhà tạo lập hiện tại họ đang bán ra và đây là mô hình vai đầu vai kinh điển khi nhà tạo lập đang bán ra thì quá trình họ bán ra nó có thể mất thời gian nhưng khi họ bán hết cái số lượng cổ phiếu họ đang nắm giữ thì thông thường thị trường nó sẽ rơi tự do như này đấy Dũng đã vẽ kịch bản trước đấy thị trường sẽ rơi tự do như này bởi vì lúc này dòng tiền lớn họ đã mua ở đây rồi họ mua rất nhiều ở đây và họ đã bán dần ra ở phía trên này và bắt đầu thông tin xấu sẽ diễn ra bắt đầu họ đưa ra những thông tin xấu thông tin xấu thông tin xấu đưa ra và cuối cùng cổ phiếu giảm về mức giá thấp nhất để họ tiếp tục lại thu gom lại ok anh chị em đã hiểu cái điều này chưa ạ vậy câu chuyện ở đây đó là câu chuyện là thị trường nó đang ở đâu trong thị trường thì chúng ta biết rằng thị trường nó có đây là xu hướng gì ạ xuống đi lên nếu anh chị em đều đầu tư trong xuống đi lên thì thỉnh thoảng có thông tin xấu thì thường điều chỉnh nhưng trong một xuống đi lên, lên tin xấu điều chỉnh thì chúng ta thấy là rất nhiều nhà đầu tư họ sẽ thấy họ tận dụng cái cơ hội này để họ gì ạ tận dụng cơ hội này để họ gì ạ họ sẽ mua cổ phiếu chọn này và tận dụng mua cổ phiếu ở vùng này tiếp tục khi mà thị trường đi lên ở đây nó có những cái thông tin xấu họ điều chỉnh thế tại sao họ sẽ mua vùng điều chỉnh này tại sao điều chỉnh này họ lại mua ạ phần lớn chúng ta sẽ không biết điều này bởi vì thứ nhất là gì ạ quá trình tích lũy cổ phiếu thì khi điều chỉnh họ đang có lãi rồi mọi người đã có lãi ở đây thì điều chỉnh này họ thấy cổ phiếu rẻ họ mua vào và sau đó thì cổ phiếu đi lên và những cái đợt điều chỉnh này thì có phải nhà đầu tư mỗi lần được điều chỉnh này họ mua vào lại lên mỗi lần điều chỉnh này họ mua lại lên nên quá trình gì ạ cứ điều chỉnh họ mua vào và tạo ra một quá trình tăng rất mạnh đúng không ạ nên quá trình tăng mạnh này là quá trình gì ạ là một quá trình có thể kéo dài một năm đến 2 năm thậm chí nhiều hơn nhưng tuy nhiên thì gì ạ tuy nhiên thì khi mà thị trường nó bước vào giai đoạn xuống giảm anh chị em nhớ là bước vào giai đoạn xuống giảm thì mỗi một quá trình điều chỉnh như này thị trường lại có quá trình kéo lên và sau khi quái kéo lên như này thì chúng ta biết rằng là người ta đang bị thua lỗ ở đằng phía trên này phía trên này đang bị thua lỗ thì người ta lại có xu hướng gì ạ à? lãi được một chút hoặc hòa một chút hoặc là có đôi chút bị giảm thiểu do chút lại tiếp tục giảm xuống và quá trình này tiếp tục kéo xuống chúng ta gọi là xuống giảm vậy nếu ở trong xu hướng các bạn nhỉ trong xu hướng tăng anh chị em có thể comment được không ạ trong xu hướng tăng chúng ta làm gì ạ hello trong xu hướng tăng thì cái việc mà mua cổ phiếu mạnh trong cái đợt điều chỉnh như này là điều tích cực anh chị em comment ạ à, mua những cái đợt điều chỉnh như này là mang chúng ta cái điều tích cực bởi vì các cổ phiếu điều chỉnh xong lại đi lên nhưng cái việc mà chúng ta áp dụng cái chiến lược trong xu hướng này tăng này cho một xu hướng giảm thì chúng ta đang thấy điều chỉnh chúng ta mua vào chúng ta điều chỉnh chúng ta mua vào thì đây chính là cái thảm họa chính là cái thảm họa của nhà đầu tư không nắm rõ được xu hướng vậy nếu sử dụng chiến lược mua trong những đợt điều chỉnh này bởi vì giá cổ phiếu giảm trong xuống tăng mà lại áp dụng chiến lược này trong xuống giảm này đấy là nguyên nhân khiến cho phần đông các nhà đầu tư chứng khoán chúng ta mất tiền đúng không Vậy trong xu hướng giảm thì chúng ta phải là đầu tư ngược lại. Các bạn có thể đầu tư mua vào việc mà cổ phiếu có đôi chút lợi nhuận ở đây. À, tức là khi cổ phiếu giảm, các bạn xem là quá trình test cung hay là cổ phiếu mao mạnh, các bạn có thể mua ở đây. Và các bạn làm gì ạ? Bán ra khi mà nó gặp vùng kháng cự. Tức là chúng ta có thể một số anh chị em nào giỏi hoặc là đầu tư chuyên nghiệp thì họ sẽ bắt đáy ở vùng này và họ bán ra khi hồi nó ngược lại đoạn này tức là chúng ta mua ở đây và chúng ta bán ra khi thị trường tăng và có thể mua ở đây và bán ra ngược lại ở đây chúng ta làm ngược lại chúng ta sẽ mua ở đây và bán ra thực ra là bán ra ở đây vùng này rất là nhanh và đấy chính là trong cái xu hướng tăng thì các bạn đầu tư gì ạ đầu tư chung và dài hạn hello và anh chị em hiểu là trong xu hướng tăng các bạn chỉ cần lựa chọn cái cổ phiếu dẫn dắt thị trường các bạn chỉ cần lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất thị trường để đầu tư chung và dài hạn bởi vì các cổ phiếu này sẽ mang lại cho bạn một vài trăm phần trăm một cách đơn giản dễ dàng nhưng trong xu hướng giảm thì các bạn cần phải gì ạ đầu tư lướt sóng thật nhanh nếu chúng ta hiểu rõ được chiến lược này thì đấy là cách để chúng ta thành công trên thị trường chứng khoán hello bao nhiêu bạn đã nắm được cái chiến lược này và các bạn phải học được kiến thức trước trước khi mà Dũng có thể chia sẻ cho các bạn áp dụng chiến lược vào trong quá trình đầu tư với chiến lược này các bạn đã nắm được rõ chưa nếu nắm rõ được thì hãy comment ờ, cho Dũng là đã nắm rõ được đấy ạ đây trong súng giảm nó như vậy đấy ạ vậy ngược lại có một xu hướng sideways thì chúng ta cũng tương tự như vậy đấy ạ sideways là gì ạ đáy sau bằng đáy trước đỉnh sau bằng đỉnh trước vậy nếu mà thị trường đang ở đoạn này chúng ta lại quay trở lại thị trường để chúng ta học chúng ta phải rõ ràng trong từng cái giai đoạn thị trường đúng không phải rõ rõ ràng chứ không phải bừa bãi được vậy nếu thị trường ở đoạn này thì anh chị em nghĩ là xuống tăng hay xuống sideways ạ nào anh chị em nếu bây giờ thị trường ở đoạn này thì anh chị em nghĩ là tăng hay sideways tức là đi ngang tích lũy hay là xu hướng tăng Đấy, chúng ta sẽ thấy là chúng ta nhìn thấy quá trình này là quá trình gì ạ à? sideways thực tế chúng ta có nếu một số anh chị em nếu anh chị em nào học sâu về EVSA thì chúng ta có thể tham gia vùng này được không ạ đấy chị em nào học sâu biết ra thì có phải là lần đầu tiên test khối lượng lớn test lần hai khối lượng lớn test lần ba thấp hơn và test lần 4 không có khối lượng thì chúng ta có thể tham gia vùng này nhưng về lúc này thì à, Dũng không tham gia bởi vì Dũng không có ở thị trường trong đoạn này Dũng tham gia một cái chương trình đào tạo thì bây giờ câu chuyện ở đây là gì ạ câu chuyện ở đây là câu chuyện hơi bất ngờ với số đông chúng ta anh chị em thấy rằng là bây giờ Dũng sẽ nói một cái nó hơi ngược lại chúng ta chúng ta có bên trước khi mà anh chị em theo dõi vùng này anh chị em phải xem kỹ từ đầu đến cuối đúng không ạ comment là chúng ta theo dõi từ đầu đến cuối để chúng ta hiểu phần này thì Dũng mới chia sẻ được cái phần tiếp theo không thì chúng ta chẳng hiểu và chúng ta lại áp dụng một cách máy móc hoặc là chúng ta nhìn gì ạ à, nó không rõ ràng trong quá trình đầu tư dẫn đến chúng ta gì ạ à, thất bại đấy ạ thế thì đầu tiên nhá chúng ta sẽ là đây thị trường sideways câu chuyện ở đây hôm nay Dũng chia sẻ là thị trường sideways mà chúng ta vẫn có thể làm sao kiếm được tiền đúng không đúng không thế câu chuyện đây là có phải như vậy không ạ rõ ràng nếu bây giờ nếu mà nói lại thì cái này nó nói ngược lại Dũng là chúng ta đang đầu tư ở đây đúng không anh em đồng ý không ạ thì đến đây chúng ta đã kiếm lợi nhuận rồi như đoạn này Dũng không đầu tư đoạn này mình không đầu tư nhưng đến đoạn này thì đoạn này có rủi ro không ạ chúng ta đặt ra câu hỏi đoạn này rủi ro không ạ theo cái phương pháp của Dũng thì đoạn này là cực kỳ rủi ro ai thấy rủi ro có thể comment số 1 cái ai thấy rủi ro ở vùng này rất là rủi ro comment số 1 đấy chúng ta cần phải nắm rõ là rủi ro nên phần lớn chúng ta sẽ mua vùng này là rủi ro bởi vì dao động đây rất lớn và thậm chí là cổ phiếu giảm đến đây và thậm chí giảm đây đúng không ạ comment các, cái này phải rõ ràng chính xác là rủi ro rất rủi ro nhưng bây giờ Dũng sẽ cho chúng ta một cái chiến lược khác là nó rủi ro như này nhưng nếu chúng ta hiểu rõ về một cái cổ phiếu hiểu rõ về quá trình vận động cổ phiếu thì chúng ta có mua được cổ phiếu dạng này không nào cái này nó không dành cho tất cả mọi người nhé cái này nó không dành cho tất cả mọi người mà nó chỉ dành cho một số ít rất ít hiểu rõ về phương pháp của Dũng thôi còn nó không dành cho tất cả mọi người anh chị em nhớ nhá nó không dành cho tất cả mọi người vẫn chỉ dành nhưng Dũng muốn lấy một cái cái điều kiện này để chúng ta nhìn thấy là mọi thứ mọi thứ nhá mọi thứ các bạn nếu theo dõi mà nó không rõ ràng thì các bạn sẽ thấy rằng là hôm qua có phải là Dũng nói là rất rủi ro và thời điểm này Dũng vẫn nói là rủi ro đúng không đúng không nói là rất rất rủi ro trong đề này bởi vì nó dao động rất lớn nhưng trong trường hợp nhá theo anh chị em là nếu trong trường hợp như hôm nay nếu cổ phiếu này Dũng mua không ạ DGC Dũng mua không ạ nếu ví dụ cho anh chị em nghĩ là nếu cổ phiếu này hôm nay nó tăng như này Dũng mua không ạ Đấy, chúng ta có tăng có mua không ạ chắc chắn Dũng sẽ không mua cổ phiếu này bởi vì cổ phiếu này đang mẫu hình vai đầu vai ngược vai đầu vai ngược là gì ạ sau khi nó đã phân phối ở đây cổ phiếu sẽ kéo vì nhà đầu tư rất nhiều họ kéo lên một nhịp tạo ra một cái vai đầu tiên ở đây cái vai đầu tiên và sau cái nhịp này thì họ tiếp đây là phân phối này họ lại tiếp tục tạo ra một cái vai tiếp theo khi họ tạo ra một cái vai tiếp theo thì họ sẽ gì ạ à? hoàn thành nốt cái vai bên cạnh họ hoàn thành nốt cái vai bên cạnh trước khi kéo thị trường đi xuống và cổ phiếu này cực kỳ rủi ro trong thời gian tới xin lỗi ạ đây ạ anh chị em nhìn đúng không ạ đây là cổ phiếu gì ạ à? DGC anh chị em cứ nhìn cổ phiếu DGC trước đây anh chị em có nhớ là Dũng có chia sẻ cổ phiếu gì ạ à? SI cũng tương tự như vậy cổ phiếu gì ạ à? GEX cũng tương tự như vậy và nhiều cổ phiếu khác nhưng nhiều nhà đầu tư thì không muốn nghe đây nó vẫn còn đây mà nó vẫn còn đây mà không muốn nghe nên dẫn đến chúng ta phải trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư giả giá đắt vậy câu chuyện ở đây là gì ạ à? chúng ta đang học về cái thị trường đang rủi ro ở đây vậy nếu rủi ro ở đây thì chúng ta phân tích tất cả các cổ phiếu từ những cổ phiếu tiên phong banh này nếu tiên phong banh này nhìn về góc độ này thì chúng ta không mua không ạ à? về cơ bản không mua bởi vì thứ nhất là cái xu hướng của nó đi lên này nó không rõ ràng cái thứ hai ở đây chúng ta thấy là không dòng tiền lớn nhưng rõ ràng những dòng tiền này nó rất là yếu chúng ta sẽ không mua chúng ta có thể nhìn VIDB vậy nhìn VNDB thì về xu hướng của VNDB là xu hướng tăng chúng ta nhìn lại đây vẫn là xu hướng tăng nó đã vượt qua vậy chúng ta thấy là những cái điểm nền tảng có khối lượng lớn có dòng tiền lớn nhưng để đảm bảo cho VNDB tạo ra một con sóng ngắn vậy VNDB so với thị trường chung thì VNDB nó mạnh hơn là yếu hơn ạ chúng ta nhìn này VNDB chúng ta phải tính luôn là VNDB thị trường chung thì mạnh hơn là yếu hơn thị trường chung ạ à, chúng ta nhìn này ạ nếu VNDB ạ chúng ta sẽ phân tích từng từng cổ phiếu một đã chưa nói đến bằng là nó tốt hay xấu ạ rõ ràng là BIDV đang mạnh hơn thị trường chung ai đồng ý cái này comment số 1 ạ tại sao nó mạnh hơn thị trường chung bởi vì chúng ta biết rằng là chúng ta nhìn này rõ ràng là thị trường chung nó chưa vượt qua cái vùng gì ạ vùng cản lớn ở đây mà đang dao động rất là mạnh đây trong VIDB thì nó đã vượt qua những vùng cản của nó ở đây rồi đây là vùng cản rất là mạnh của nó vùng cản này nó tương ứng vùng cản này đúng không ạ cái vùng cản này này anh chị em nhớ này cái vùng cản này, này nó tương ứng với vùng cản này đấy cái này thực ra là trong phân tích kỹ kỹ thuật phân tích hành vi thao túng của cổ phiếu phần lớn phần lớn các chuyên gia họ không bao giờ phân tích cái này nên thực tế là khi mà mua chúng ta sẽ chờ trả giá hết cho thị trường nên các bạn học riêng các bạn học cái này thôi là các bạn đã gì ạ chỉ hiểu nguyên cái này thôi là các bạn đã tính ra một cái cái buổi livestream này là các bạn tính ra là các bạn nó có hàng mấy chục triệu rồi tức là cái khóa học này nguyên cái buổi livestream này là các bạn đã hiểu là các bạn đã thấy rằng là nó đáng giá mấy chục triệu rồi không phải ít đâu ạ nên các bạn xem đi xem lại cái kỹ này tại vì không ai không ai nói cho các bạn nếu các bạn đọc sách của Mac Mini của Will Neal thì ông cũng nói cho bạn đôi chút đúng không ạ bao nhiêu bạn đã nghe và hiểu đôi chút về của những thiên tài đầu tư chứng khoán đó đấy comment số 2 tức là trong những cuốn sách đó thì họ cũng có chia sẻ nhưng chia sẻ rất là ít nếu chúng ta không nắm rõ được và khi chúng ta không nắm rõ được là chúng ta gì ạ chúng ta sẽ trả giá rất đắt nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy là rõ ràng phía trên này đây là cái vùng này nó nó tạo ra từ đáy này từ 30 nó lên đây nó tạo ra cái nền này thì cái dư địa của nó không còn nhiều nữa nhưng rõ ràng nó vẫn mạnh hơn khi mà cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung thì chúng ta mua bao giờ nó an toàn hơn nha mua bao giờ an toàn hơn thì sau đó chúng ta sẽ so sánh so sánh như Techcombank thì chúng ta thấy là nó đang yếu bởi vì lần thứ nhất Techcombank Dũng về cơ bản ấy ai chả thích cổ phiếu Techcombank đúng không cơ bản nó tốt mà nhưng rõ ràng nó chưa có dòng tiền lớn tham gia vào chưa có dòng tiền lớn tham gia vào thì nó tốt đến mấy thì chúng ta cũng không tham gia bởi vì nếu mà nói tết của tết tốt của Techcombank năm nay thì nó chưa tăng vốn nhưng sang năm sẽ tăng vốn anh chị em nhỉ vậy tăng vốn vào thì anh chị em làm gì chúng tôi ôn lại nếu mà cái ngân hàng mà có dấu hiệu tăng vốn trong một xuống đi lên nhá tăng vốn trong một xuống đi lên chúng ta phải làm gì hành vi chúng ta phải có một cái hành vi nào đó một cổ phiếu đang bước vào tăng vốn và tăng vốn lớn trong một xuống đi lên các bạn phải hiểu rõ làm gì ạ chúng ta phải tập trung vào những cổ phiếu tăng vốn trong một xu hướng đi lên bởi vì nhà cái họ có xu hướng kéo cổ phiếu tăng mạnh để phát hành được nhiều cổ phiếu cho nhà đầu tư cá nhân đúng không anh chị em có hiểu điều đó là còn trong một xu hướng giảm mà cổ phiếu phát hành vốn thì chúng ta phải làm gì những bài học này chúng ta cần phải hiểu rất là rõ chúng ta phải làm gì ạ trong một xu hướng giảm mà cổ phiếu phát hành có dấu hiệu phát hành thì chúng ta phải làm gì nó có hai cái lý do để phát hành lý do thứ nhất là nó đang thiếu vốn nó phát hành giống có phải là cổ phiếu của bác quyết đang giảm thậm chí là giảm dưới 10 ba phần phát hành không ạ nên chúng ta thấy là dưới 10 chúng ta không bán ra mà chúng ta vẫn mua cổ phiếu đó nên chúng ta trở thành nạn nhân đúng không nó trở thành nạn nhân và chúng ta bảo đổ lỗi cho ai đổ lỗi cho cho bắc quyết hay đổ lỗi chúng ta các bạn phải đổ lỗi cho chính bản thân mình bởi vì chúng ta đang thiếu kiến thức không làm mà muốn có lợi nhuận không suy nghĩ mà muốn có lợi nhuận thì nó là quy luật quy luật ngược anh chị em hiểu không ạ tức là chúng ta phải hiểu đơn giản là nếu chúng ta cứ muốn bỏ tiền ra để đầu tư cổ phiếu và muốn có lợi nhuận thì không bao giờ có đâu chúng ta đốt, đốt cháy tài khoản rất là nhanh nên chị em phải cần phải là có cái tư duy những cái chia sẻ này là cái chia sẻ rất tâm huyết của Dũng để các bạn đấy vậy khi mà chúng ta nhìn thấy điều này thì chúng ta hiểu rõ rằng là nếu cổ phiếu tăng thì nó phát hành chúng ta sẽ đầu tư rất nhiều còn xuống giảm chúng ta cần phải bán nhanh bán tháo chẳng hạn thế thì đấy là cái cách mà chúng ta đã phải hiểu bản chất vậy cổ phiếu này sao chúng ta so sánh giữa cổ phiếu này phiếu công banh với cổ thị trường chung thì anh chị em thấy điều gì diễn ra nếu cổ phiếu Vietcombank trong giai đoạn qua đây là cái đỉnh của thị trường đỉnh thị trường này nó tương ứng với đỉnh này đúng không ạ hello anh chị em có nhìn thấy đỉnh này không ạ đỉnh này đây là đỉnh của này nó tương ứng với một cái đỉnh này có như thế không ạ nếu có hiểu rõ phần này có thể comment cho Dũng có được không ạ cái đỉnh này này với đỉnh này nó tương ứng quá trình hồi phục của thị trường chung này để hồi phục thị trường nó có góp phần rất lớn từ cổ phiếu Vietcombank nó có phần đóng góp rất lớn từ cổ phiếu Vietcombank Vậy Vietcombank sau khi rũ bỏ vùng đáy này này, rũ bỏ hết cái vùng này thì đây gọi là gì? Cả nhà. Tức là cái quá trình tích lũy rất là dài. Và nó bị gãy toàn bộ cái vùng này, nó bị gãy toàn bộ cái vùng này này. Thì đây gọi là gì ạ? Đây là cái vùng tích lũy này, nó gãy nó giảm sâu hơn mà không có khối lượng thì chúng ta gọi là gì nó chính là pin có hiểu không ạ anh chị em có hiểu cái đoạn này không nó bị gãy toàn bộ cái cùng này mà nó có bán tháo không nó có bán tháo không anh chị em comment cái nó có bán tháo không chúng ta phải phân tích thật kỹ mà nó có bán tháo không ạ Đấy, chúng ta nhìn thấy so với bình thường tất cả vùng hỗ trợ này khối lượng lớn vùng hỗ trợ này khối lượng lớn vùng hỗ trợ này khối lượng lớn nhưng cái vùng này nó giảm rất sâu và nó tạo bán tháo không và sau khi không tạo bán tháo thì nó test lại test lại là sao ạ nó lại tiếp tục kéo xuống để test lại đúng không test lại lần nữa vậy khi nó test lại lần nữa thì có phải là chúng ta sẽ có một kỳ bản nhất là chúng ta mua ở đây gọi là mua gì ạ nếu anh chị em mua ở đây gọi là mua sớm đúng không khi nhưng phần lớn chúng ta sẽ không mua được điểm này bởi vì chúng ta cũng không hiểu rõ vì khối lượng nó chưa đạt nhưng nếu chúng ta có thể mua sớm được vậy chúng ta cái vùng mua sớm này thì đủ rủi ro làm sao ạ rủi ro là sao ạ chúng ta phải hiểu rõ là nếu chúng ta mua điểm mua sớm này thông thường chúng ta mua điểm mua sớm này thì rủi ro cao nên thường thì chúng ta nếu chúng ta có một tỷ thì chúng ta đầu tư vào đây khoảng bao nhiêu ạ nếu chúng ta định đầu tư cổ phiếu này một tỷ thì chúng ta đầu tư vào đây khoảng độ 200 triệu bởi vì 200 triệu không may nó bị giảm 10 phần trăm thì chúng ta chỉ mất bao nhiêu ạ à? có hai phần trăm trên tổng NAV mà thôi anh chị em có hiểu rõ cái chiến lược mà Dũng chia sẻ không ạ à? nếu anh chị em hiểu rõ anh cho Dũng hiểu rõ cái phần này một chút ạ à, tại vì Dũng muốn cho chúng ta phân tích một cổ phiếu trong cái trường hợp này hello Thế thì khi mà chúng ta thấy rằng là mua sớm nó rủi ro nên chúng ta chỉ mua một cái loại nhỏ thôi, nhỏ, rất là nhỏ. Thế mục đích là khi nó mua nhỏ xong thì lên đến đây nó tạo ra chúng ta một khoản bảo hiểm đúng không? Giả sử mua từ 72 này, nó lên đây chúng ta có một khoản bảo hiểm. Bảo hiểm này chưa ạ? Có khoản bảo hiểm chưa ạ? Từ lên đây chúng ta lãi có bảo hiểm chưa anh chị em? Chúng ta có một khoản bảo hiểm. Chúng ta có thể bán một một nửa tức là bán một 50 triệu năm bán 100 triệu ra ok đúng không ạ bán bán gì ạ à? bán một nửa ra để làm gì ạ à? khi mà chúng ta 200 triệu ở đây chúng ta bán một nửa ra để làm gì để làm gì ạ à? để cho cái đầu chúng ta nó thoải mái nhất có thể cái đầu cái tâm lý chúng ta thật thoải mái nên chính vì vậy chúng ta thấy là khối lượng lớn thế bây giờ khi mà nó kéo lên đến vùng này với khối lượng lớn và nó vượt qua vùng cản này đây là vùng cản rất là mạnh thì chúng ta gọi là mẫu hình gì ạ à? mẫu hình gì ạ à? đó là một cái vùng mà cản rất là lớn sau khi nó rũ hết mà nó kéo lên với khối lượng lớn vượt qua cái vùng cản này chỉ cần vượt qua thôi ạ à. tại vì kéo khối lượng lớn vượt qua vùng cản này nó cần phải hấp thụ rất nhiều các gì ạ à, nhà đầu tư bị thua lỗ ở trên vùng này đây chúng ta gọi là đây là điểm nhấn rất là quan trọng đây chúng ta gọi là vai và nó có có ai có nhớ là trong cái thời điểm này Dũng có nhớ một livestream Dũng bảo là cái cổ phiếu này nó phải hình thành mẫu hình vai đầu vai ngược hay không nếu có thì comment cho Dũng cái ạ tại vì những cái này đã được phân tích trước rất là rõ ràng từ từng giai đoạn khác nhau có nhớ không nếu anh chị em nhớ thì comment comment cái comment số 3 đi tại vì cái điều này tất cả cái điều này là chúng ta cần phải đi ngược lại bởi vì những cái này được phân tích trước rồi lên kịch bản sẵn rồi lên kịch bản sẵn rồi chứ không phải bây giờ nó đến chúng ta mới, mới làm thị trường đang xấu nhưng chúng ta lại lên kịch bản cho về đây chúng ta phân tích nhớ là chúng ta phân tích chứ không có nhiều thời gian để phân tích tất cả cổ phiếu nhưng một cổ phiếu cũng sẽ phân tích cho bạn vậy bây giờ chúng ta nhìn nhá thị trường làm sao đây thị trường làm sao nào bây giờ chúng ta lại xem này. thị trường làm sao ở đây ạ thị trường giảm đúng không như cái cổ phiếu này lên lên lên nó giảm trước rồi nhưng bắt đầu thị trường giảm ở đây sao nào anh em thấy thị trường giảm này cổ phiếu làm sao thị trường giảm cổ phiếu vẫn giữ được không tăng không bị bán đúng không anh em nhìn thấy không ạ thị trường giảm nó giữ sau đó nó tích lũy và nó rũ một lần nữa vậy nỗ rũ lần này thì chúng ta thấy là lúc này thị trường giảm giảm rất là mạnh nếu anh chị em để ý một chút là thị trường giảm mạnh thì chúng ta đang thấy điều gì diễn ra đây thị trường giảm này thì chúng ta thấy là điều gì diễn ra ở đây ạ chúng ta nhìn thấy điều gì ạ phải phân tích được điều này không phân tích điều này là chúng ta sẽ không thể thành công được cổ phiếu nó giảm nhưng không ai bán ra cả chúng ta gọi là test cung test lần đáy này khi cổ phiếu test cung kết lần đáy này nó hồi chúng ta nhìn thấy không khi nó hồi và nó tạo ra đây mới là điểm quan trọng nó hồi này nó tích lũy trên cái đỉnh này một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên và ai đã nhìn thấy mấu chốt của phiên này tăng giá từ ngày hôm qua có thể comment cho Dũng số 50 được không ạ tức là chúng ta chỉ cần gì ạ Dũng chỉ chia sẻ là à, các cổ phiếu ngân hàng anh em nhớ hôm qua Dũng có chia sẻ là các cổ phiếu ngân hàng chỉ nó sẽ phân hóa rất là mạnh một bên có thể là sẽ tăng một bên sẽ để đi xuống anh chị em nếu anh chị em đã từng nghe cái từ khóa này thì hãy comment số 50 còn không thì comment số 0 tức là nếu anh chị em đã theo dõi livestream trực tiếp thì anh chị em mới biết được tại vì những cái buổi livestream này Dũng muốn giúp cho chúng ta kiếm được tiền anh em phải kiếm được tiền anh em phải thực hành để kiếm được tiền nào có nhớ không anh chị em có nhớ bằng Dũng bảo là sẽ có công ty có ngân hàng được hưởng lợi và có ngân hàng không được hưởng lợi đúng không nào nếu nhớ thì comment cái tại vì Dũng bảo tuần sau là tuần thị trường có thể là rất là xấu khi mà Fed có thể là tăng lãi suất hoặc thị trường đau dôn giảm và thứ hai là Dũng bảo nhưng ở ngân hàng thì sẽ có ngân hàng được hưởng lợi và ngân hàng sẽ không được hưởng lợi nhưng có phải là mọi thứ nó đã phơi bày cho nó trước rồi hay là chúng ta thấy là nó có nới room chúng ta mua vào mọi thứ phơi bày trước cho chúng ta chưa tối qua chúng ta chia sẻ trong cái đội nhóm của mình vậy bây giờ trong đội nhóm của mình hôm nay ai mua được trong nhóm riêng á anh em mua được comment số 10 đúng không ạ bây giờ ngày mai không mua được nữa rồi ngày mai có thể điều chỉnh không sao cả Dũng mua xong Dũng bảo là anh chị em là ngày mai có thể điều chỉnh nhưng quan trọng là hôm nay mua rồi mua đúng điểm đấy thế thì câu chuyện đấy là cá có hàng mấy chục cổ phiếu ngân hàng nhưng nếu chúng ta không nắm rõ được quy trình xu hướng hoặc là nắm rõ thời điểm khác quan trọng nhất thì anh chị em sẽ mãi mãi không thể đầu tư thành công được nên đây là Dũng đã bật mí cho các bạn đấy là cách mà Dũng giao dịch và hôm nay Dũng mua còn ngày mai ngày kia nó giảm hay không Dũng không biết có thể là bị thua lỗ nhà có thể bị thua lỗ không sao cả nhưng đây là cách chúng tham gia thị trường nên mới rõ ràng là anh chị em thấy là Dũng gì ạ à? nói thị trường giảm đúng không xấu rủi ro nhưng rõ ràng là vẫn mua Dũng public cho chúng ta đấy đúng hay sai không biết nhưng Dũng sẽ gì ạ à? thấy rằng là đây là đổi điểm an toàn với cái phiên mua của mình vậy bao nhiêu anh em đã hiểu rõ được cái cách thức dũng mua bán cổ phiếu như này có thể cho có dũng comment đúng không comment cho dũng hay cho dũng một like đi ạ anh chị em đã học được bài học nào cho dũng một like like phần trên này. tại vì dũng mong rằng là những cái buổi chia sẻ như này để giúp cho nhà đầu tư hiểu rõ về cái cách mà dũng giao dịch không có dấu diếm gì anh chị em cả dũng public hết public hết đấy thế thì câu chuyện đây là như vậy public anh chị em đã học Dũng rồi thì anh chị em có thể hiểu rõ rằng là hôm trước Dũng đã chia sẻ hôm qua đặc biệt tối hôm qua đấy là những cái gì ạ chúng ta có thể dự đoán là trước bởi vì cổ phiếu là gì ạ nó tích lũy dựa trên dòng tiền lớn tích lũy dựa trên dòng tiền lớn Đấy. dựa trên dòng tiền lớn và dòng tiền lớn có thì chúng ta có mua up. bây giờ chúng ta sẽ tính về rủi ro và gì ạ dạ nói về rủi ro bây giờ chúng ta sẽ tính là nếu cổ phiếu chúng ta mua ở đây tại vì anh chị em có nhớ đây nếu trong trường hợp uh, cổ phiếu như này chúng ta gọi là gì không ạ đây nhá tăng này một hai ba thì cái phiên này chúng ta gọi là gì phải nắm rõ được cái phiên này sau khi kéo lên tích lũy nhất tích lũy thứ hai rũ bỏ rũ rũ bỏ từ trên xuống và kéo từ dưới lên thì đây chúng ta gọi là gì ạ trong phiên a chúng ta gọi là gì ạ gọi là gì ạ tối hôm qua các bạn một số bạn ở trong nhóm chúng đã chia sẻ phần này rồi ạ à? thì comment lại thế nào nó là SOW5 nó là quá trình test test test kiểm tra test sau khi kiểm tra test cung xác nhận mua an toàn thấy chưa an toàn vậy kịch bản xấu là cổ phiếu giảm về vùng này nếu cổ phiếu giảm về vùng này thì chúng ta sẽ đợi xem là nó có hai dạng dạng thứ nhất là khối lượng lớn nó gãy cung gãy xuống như này đấy thu lỗ thì vùng này là vùng kháng cự rất mạnh rồi hỗ trợ rất mạnh rồi tại sao chúng ta nhìn vùng hỗ trợ mạnh để vì gì chúng ta nhìn đi ạ biểu đồ tuần anh chị em như này tuần đây là biểu đồ tuần này đấy chưa đây là khối lượng lớn trong một tuần một tuần hai tuần ba tuần cả tuần đấy là bốn tuần khỏe không anh chị em thấy một cổ phiếu mà trên cái biểu tuần như này nó khỏe không khối lượng trong tuần cuối cùng là nó yếu nhất chứng tỏ là lượng cung bán ra thấp nhất và sau khi lượng cung bán thấp nhất mà có khối lượng này thì đây là điểm mua trong tuần rất là đẹp rất là đẹp luôn và sau khi mua xong thì cứ lại đặt ra hai cái chiến lược cắt lót 4 phần trăm 4 phần trăm ạ và thứ hai là cắt lót mấy phần trăm ạ à? 8 phần trăm nhưng các bạn biết rằng là sáng nay các bạn mua đúng hay sai thì các bạn có nhớ là Dũng có chia sẻ cách để mua như nào chúng ta nhớ không là mấy giờ bắt đầu mua từ mấy giờ bắt đầu mua rồi ạ à? mười rưỡi là chúng ta sẽ xem là so sánh giá khối lượng để chúng ta mua rồi cái này là chúng ta nhớ cách điểm mua sớm đúng không 10 giờ đến 10 rưỡi là chúng ta bắt đầu có thể tham gia được rồi bởi vì chúng ta cần phải mua sớm hơn đúng không mua sớm hơn thế thì tại sao chúng ta mua sớm thì à, thường là anh chị em nào hôm nào cũng sẽ có một buổi chia sẻ về cách mua sớm cổ phiếu nên việc để chúng ta mua cái giá tốt nhất cho thị trường giá tốt nhất trong thị trường thì chúng ta mới thành công được nên khi các bạn đây là mua còn cái quan trọng là khi cổ phiếu đã lên đây thì chúng ta làm gì nó sẽ gì ạ nó sẽ đây chúng ta gọi là cái vùng này thì nó sẽ biến động mạnh ở trên cái vùng 90 sau đó nó có thể tiếp tục lên đến vùng 9 98 thậm chí là 100 ở phía trên này nó sẽ dao động rất mạnh ở đây dao động mạnh ở đây đấy là lý do chúng ta gì ạ tôi nắm được ạ ok bạn Phương Linh có chia sẻ là cốt trinh thì à, hiện tại là chương trình cốt trinh của mình đã số người đăng ký đã có à, vượt qua cái chỉ tiêu nên hiện tại là bên mình sẽ không nhận nữa tại vì à, cốt trinh thực sự là nó là một cái việc làm nó khá là là là thú vị nó mất rất nhiều thời gian nó cần về kỷ luật rất là cao nên đợt này thì bên Dũng chỉ nhận 5 người là người duy nhất cái quan trọng nữa là sau một quá trình thời gian coaching thì nhà đầu tư sẽ đầu tư đầu tư được và cái quan quan trọng nhất là cái kết quả kết quả mới là quan trọng thì trước mắt thì Dũng sẽ chỉ nhận năm người đầu tiên để anh chị em nào có hỏi thì cũng đợt này thì hiện tại là Dũng ngừng quá trình coaching ok chưa để trong thời gian tới có lẽ là uh, cuối tháng này thì Dũng những bạn nào học về xu hướng dòng tiền rồi đã đăng ký xu hướng dòng tiền rồi thì các bạn à, yên tâm mà bắt đầu tuần sau Dũng sẽ hỗ trợ cho các bạn cách để thực hành bắt đầu cách để để ôn lại nhưng còn khóa học này thực tế sẽ gì à, diễn ra vào cuối tháng 9 khoảng 2, 21 22 23 tháng 9 thì đó xuống dòng tiền tuy nhiên thì Dũng sẽ hỗ trợ chúng ta một tuần một buổi bắt đầu từ tuần sau ạ tức là anh chị em vào học trước thì Dũng sẽ hỗ trợ để ứng dụng quan trọng là các bạn ứng dụng vào uh, ứng dụng vào để trong quá trình đầu tư á tức là chúng ta ứng dụng vào trong quá trình đầu tư để đặc biệt là trong giai đoạn mà thị trường nó đang biến động rất mạnh này thì Dũng sẽ dành thời gian để hỗ trợ chúng ta cách để chúng ta ứng dụng vào thị trường cách để chúng ta thoát tham gia thị trường như nào đây mới là cái bài toán thú vị mong rằng là sẽ được đồng hành cùng quý vị các bạn trong thời gian tới thế thì cái kế hoạch như nào thì Dũng ờ, cũng sẽ làm việc với ờ, đội nhóm của mình để hỗ trợ chúng ta cách để anh chị em có thể tham gia nhưng tuy nhiên thì trong đợt này anh chị em lưu ý là trong đợt này thì để chúng ta có đủ tiền tham gia vào khóa học xu hướng dòng tiền trong thời gian tới thì anh chị em nên theo dõi sát những diễn biến và Dũng chia sẻ trên trường anh chị em nhá nhớ là theo dõi sát những diễn biến và Dũng chia sẻ trên trường Dũng tin chắc là anh chị em chỉ ứng dụng vào hiểu rõ được là anh chị em có thể có tiền và chí có rất nhiều tiền để tham gia những chương trình của Dũng vì các bạn phải kiếm được tiền đã thì các bạn mới tham gia được bởi vì Dũng mong rằng là anh chị em sẽ học được những bài học từ trong quá trình livestream những cái chia sẻ của Dũng trên kênh của DVD từ đó anh chị em khi đúc tiền lúc đó anh chị em đi học coi như là học miễn phí như thế thì nó mới là mang Dũng mong muốn là như vậy còn bây giờ để đăng ký ngay nếu mà chúng ta chưa tin chưa nghĩ là chưa kiếm được tiền thì tốt nhất là chúng ta đừng đăng ký vội vì đăng ký xong chúng ta nghi ngờ nó dẫn đến là gì nó cho ta không thoải mái hãy theo dõi sát theo dõi hết cái cổ phiếu dầu khí hay là cổ phiếu khác thì chúng ta sẽ phân tích buổi sau đúng không ạ tại vì mỗi một chương trình này chúng ta chỉ phân tích một cái phần rất là nhỏ để anh chị em ứng dụng được đúng không ứng dụng được nắm rõ được và hiểu rõ được cái quá trình vận động như nào đấy đấy là cái mà dũng muốn gửi anh chị em chúc anh chị em yeah, à, sẽ có những cái, uh, cái chiến lược có những cái quyết định đầu tư đúng trong thời gian tới trong đợt này thì dũng sẽ đưa ra rất nhiều các kịch bản anh chị em học được đặc biệt là các kịch bản trong khóa học xu hướng tới cái khóa học xu hướng tới là gần như là khóa học mà các bạn sẽ được học một phần trong những buổi livestream này các nhớ theo dõi nha những cái buổi livestream này Dũng sẽ chia sẻ một phần như thế để các bạn học được nên đây là cái phần rất quan trọng giúp cho các bạn ứng dụng thực chiến thực chiến là các bạn có thể áp dụng trên thị trường ngay và luôn và có kết quả chứ không phải là thực chiến là ba năm năm năm mới có kết quả cái này rất là lâu nhớ đăng ký kênh của Dũng là Quang Dũng DVD hoặc là trên page thì nhớ like cho Dũng một like để làm giao xuất phát bạn là người sớm nhất nhận video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều